máu xét nghiệm cả máu nhiễm mỡ các kiểu mới xong thế à vâng nó hay bị chóng mặt thôi vào ừ. là, nó ừ. nó siêu âm mạch máu này xong rồi xét nghiệm máu nhiễm mỡ này các kiểu có làm sao không ừ. có béo đâu mà chắc chỉ à, thiếu máu ca gì thiếu máu chua thôi nhá thì thiếu máu lên não thôi thì có thế rồi Thế cái này chính xác hơn cái kia. Thế. Thế cái kia cần 72 cần. Cái này 7 mấy? cái này được bao nhiêu ừ, em à, cân cái của bà Loan đại thì à, 53 cân cân này được có 51 cân ừ. khéo bay cái cái cái cái tờ của Ủa, cái Lan được có 50 à 70 cân à à cái gì nhỉ lê thì vẫn lê sao tưởng bà họ Nguyễn là không tao bố bị họ Nguyễn thích à? lê <laughs> tao tao thích họ lê tao thích họ Nguyễn tao nhau thì nó đang rèn Ô, cái này cân thế ấy đấy chứ được mấy mốt cân cân điện tử thì nó cân điện hơn cái cân tạ như của bà à, ví dụ như là cân con cùng một con cá được chưa? nó đã khác chưa à, mày cân tạ tứ chưa con cháu còn phải các chỉ số nữa chứ từ từ máy này nó đo được các chỉ số mà vài đi còn mua kiếm tiền chị kiểu gì cũng mỡ thừa ở trong nội tạng con tí bảo xe dỗi mẹ à, bà ấy bà này gọi bà này cái mùi đức nó bảo bà thêm bà thêm bà này nhờ bảo ai gọi vậy à gọi con vợ từ xe con hâm mặt thôi sao sao mà dỗi con nó là cháu nó là cháu con tưởng ngủ rồi chứ ngủ à ăn đâu <coughs> sao mấy giờ mà Bây giờ mới 11 ờ, giờ kém 2 11 giờ kém 25 Đó, Ai đấy. Dạ. tưởng nhà cô vẫn bày ra bán ai biết đâu mà có Sao này không phải đi trông cháu nữa à bà? Bà khỏe Vâng Thôi trông cái nhà bây giờ nó về đây hết rồi Quên tao chưa bảo mày mua trông phí cái bao nhiêu nữa cơ Ờ là đến hạn rồi sao hả? Đến hạn quá hạn này Thế thì mua liền đi chị ơi không thì nó cắt đấy kéo được 5 năm liền là toay ấy thế tí nữa tao bảo nó lên mai đưa tiền cho nó để nó mua luôn đi không thì nó cơ ờ, phải trước một tháng không nói không được 5 năm liền này mệt À, mua ngoài thì phải 5 năm liền à? Phải 5 năm liền. Thì mua đâu nếu mà, mà mua 5 năm. mua cách Nhật mà ờ, mà không mua liền là ta công nhân chỉ có một năm một tháng để năm nay tao chưa nhìn bảo giờ. chiều có nhà bà đem cái ấy lên bà mua cho nó nha cái gì cái ờ, thìa ấy chị cứ đưa tiền cho cháu là xong nó còn phải tên tuổi các có tên tuổi với chụp mãi các à, thứ à, chụp cái thì á ờ, còn một lần thôi chỉ một lần thôi ui giờ lâu rồi mua mấy năm nay rồi năm ngoái nuông mù con nuốt rồi sau cháu bây giờ cháu đang không nằm bảo hiểm mấy nữa đâu chẳng qua là lẻ mọi người ở đây thì cháu nằm hộ thôi còn bắt đầu từ tháng 7 là nó cắt hết ra đây đấy đấy ra một vài chủ điện mình ra à chứ còn phụ nữ bọn cháu không làm cái là mọi người mọi người bọn đi xa cháu lại ừ, cầm ở đây cho ra chủ điện ngày xưa tức là tự bọn cháu trực tiếp làm đại lý à Nhưng bây giờ nó cắt dồn hết ra thì tức là bọn cháu phải qua bên bên bên, bên cái kiểu phải đưa cho mình làm nào ba cân được chưa từ để cháu nói là bà huệ đã bà huệ là 70,5 cân ừ. nhưng mà có nghĩa là nhiều cân thừa cân. thừa cân thế đâm ra là cái tuổi uh, sinh học này này nó già hơn tuổi ừ. thoái hóa quá thoái hóa có hiện tượng lão hóa này. đúng già đầu thừa cân này 25 đến ờ, tức là ở cái mức bình thường cái tỷ lệ cân nặng trên chiều cao bình thường là 19 đến 24 nhưng của bà tận 28 đến 8 tức là thừa mấy cân tức là cái tỷ lệ đấy là thừa nhiều thừa cân 35 huyết áp cao không ừ, bình thường nhưng có nghĩa là có nguy cơ đấy nguy cơ cao là huyết áp huyết áp cao và nói chung là thừa mỡ rồi mức chuyển hóa của bà thì cao bà tại vì bà cũng vận động nhiều nhưng mà cái cái, cái mỡ nội tạng cái mỡ nội tạng thì rất là nhiều ấy Thế à? tận 12,5 mà cái mỡ này à, là cái mỡ bệnh này, này. Đúng rồi. cái mỡ này là mỡ bệnh máu nhiễm mỡ gan nhiễm mỡ huyết áp cao tất cả đều từ cái mỡ nội tạng này ra sao dạo này đi đâu để con dâu nó tầm điêu quá con gái còn dâu tầm bể còn cái chỉ số mỡ dưới da tay và da chân của bà thì lại không nhiều ừ. bình thường đây này cái tay của bà cũng không nhiều mỡ chắc. đâu chắc thế nhưng mà cái cái bụng mỡ bụng ừ, không nhiều mà đấy là mà cột cũng không ra tay ra chân và ấy là, là là bình thường đấy nhưng mà chủ yếu là cái mỡ này là nhiều đấy còn đâu những cái mỡ dưới da của bà bình thường hết đấy. không phải là những nhiều người người ta lại còn chỗ này không bình thường đâu nhá ừ. như bản thân cô, cô ấy cái chỗ dưới da tay ra chân này của cô ấy như của bà đạo thì cái mỡ này không bình thường đâu là của bà vẫn nhiều nhưng của bà thì chỉ dồn một cái bụng đúng rồi dồn một bụng bà công nhận bà đi khám ở trên kia đúng rồi béo mà, bụng mà thêm thế các thứ cũng nhiều bà thêm nó cũng hơi ảnh hưởng mà thế về là càng ăn nhưng mà dạo này ăn kiêng lắm đấy ăn như nào chỉ có buổi sáng ăn gọi là ấy còn buổi trưa buổi chiều hình như là chỉ có rau không nên ăn thế bà ơi, chỉ có rau á ở đây tôi cân cho bà này xong ạ